con thử coi ừ. con đàn thử coi cái này mới 100 phần trăm hay sao em dạ có second hand có mới trăm phần trăm luôn cái này là cái cây này là đang là second hand hay là trăm cây này là second hand đó ừ. đâu con đàn thử coi thử coi cái phím coi phải cái loại này không phải không phải không cái cây bên đây là cây nào em cây này cũng dạ, dạ cũng là Roland uh, Kuziman của anh K700 này, này với này nó cũng là một loại hả cũng điện phải không dạ đúng dạ, dạ. cái này phải không coi coi màu đen không phải không phải không cái này nó rời có tháo rời gì không hay là mình phải riêng một bộ này luôn thôi nó dính luôn dạ dạ tháo tháo ra được